Ok, xin chào mọi người đã trở lại với kênh của Viettech 88 Hôm nay mình sẽ đem đến các bạn top 5 phím tắt mà mình cho là nó hữu ích nhất ở trên Windows 10 Chúng ta bắt đầu video nhé Ok, và phím tắt đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là phím Win A để mở ra Action Center. Um, ở đây chúng ta hãy nhấn tổ hợp phím Windows cộng A và nó đã mở ra Action Center rồi. Ở đây chúng ta có là thanh notification hiển thị tất cả các thông báo ở trên Windows 10. Nhưng ở đây mình đã xóa thông báo và mình không có một cái thông báo mới đâu cả. Tiếp theo ở đây thì ta có những cái nút để bật tắt và chuyển đổi nhanh như là tablet mode, ờ, chế độ máy bay, bật tắt vị trí của chúng ta, tắt thông báo, để chế độ ban đêm hoặc là chia sẻ kết nối với các thiết bị khác cuối cùng thì chúng ta cũng thể chỉnh sửa được độ sáng của màn hình ở đây và phím tắt thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây chính là phím để vào nhanh công cụ cài đặt của chúng ta như bình thường chúng ta sẽ nhấn vào nút Windows rồi chúng ta nhấn vào cài đặt thì nó mới lên phải không nào thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái tổ hợp phím rất là nhanh để có thể vào nhanh công cụ cài đặt của chúng ta nhé ở đây chúng ta có thể nhấn nút Windows cộng Y và để mở ra cửa sổ cài đặt ở đây chúng ta có thể cài đặt được những hệ thống này kết nối với các thiết bị khác điện thoại của chúng ta kết nối internet những cái cá nhân hóa về màn hình cũng như là màu sắc ứng dụng tài khoản ngôn ngữ game và các um, cài đặt khác của chúng ta ở đây các bạn đang muốn kết nối các thiết bị của mình trên Windows 10 Các bạn muốn kết nối máy tính với máy in hoặc là với các thiết bị ngoại vi khác nhưng mà các bạn chưa biết kiểm tra cách kết nối ở đâu thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái tính tắt cực kỳ thần thánh để mà kiểm tra kết nối này hãy làm cho mình nhé và để hiển thị thì chúng ta sẽ nhấn vào tổ hợp phím Windows cộng K ở đây chúng ta có thể thấy được những cái thiết bị như là PC loa Bluetooth hoặc là tai nghe đây là những cái thiết bị mà mình đã kết nối ở trước đây và những cái thiết bị này mình có thể dễ dàng quản lý nó bằng cách có thể ngắt kết nối hoặc là thêm những cái kết nối mới cấp quyền cho chúng bạn đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong máy tính của bạn và bạn không nhớ nó nằm ở thư mục nào hoặc đơn giản bạn chỉ nhớ được cái keyword của nó mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái phím tắt để các bạn tìm kiếm nhanh cái tên file đó chỉ đơn giản là bạn nhấn tổ hợp phím Windows cộng S ở đây nó sẽ hiển thị ra một bảng tìm kiếm của chúng ta chúng ta có thể tìm kiếm được theo từng hạng mục như là ứng dụng document là những tài liệu của chúng ta email của đầu web và còn những thứ khác nữa như là folder nhà hoặc những cái danh bạ của chúng ta hình ảnh ở đây mình muốn tìm app ví dụ như là Photoshop mình không nhớ nó đâu thì chúng ta chỉ cần nhập Photoshop vào đây và nó đã hiện ra đây chúng ta chỉ cần nhấn vào và nó sẽ mở app chúng ta lên hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm được những kết quả trên web ví dụ như thời tiết hôm nay thì nó sẽ trả kết quả luôn ở trên này của chúng ta Ừ, cái thủ thuật cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn chính là những cái phím tắt để phóng to thu nhỏ hoặc làm việc với cửa sổ trên bị người ví dụ như chúng ta có một folder như thế này các bạn muốn phóng to cửa sổ lên thì chúng ta thường ấn vào nút full screen hoặc là thu nhỏ lại dạng cửa sổ thì chúng sẽ làm như thế này hoặc là ấn nó xuống nhưng nếu mà chúng ta không muốn sử dụng chuột thì chúng ta có thể sử dụng những cái phím tắt và phím tắt mà mình giới thiệu đến các bạn là Windows cộng với cả lên xuống để phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ ví dụ nó đang ở chế độ cửa sổ như thế này thì chúng ta có thể ấn nút window cộng nút lên để chuyển qua chế độ Full Screen hoặc là ấn nút window cộng nút xuống một lần nữa thì chuyển về chế độ cửa sổ để ẩn nó xuống chúng ta cũng ấn nút window cộng nút xuống và vậy là chúng ta đã thay thế hoàn toàn được thao tác bằng chuột được không nào và đây là tất cả năm phút tắt mà mình cho là nó hữu ích nhất ở trên video mượn nó giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như công sức khi thao tác mà nó vẫn rất là khoa học và dễ dàng các bạn có ý kiến gì về video của mình hãy để lại ý kiến của bạn ở phần comment nhé xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại